các bạn, đang thi thì đã quay trở lại rồi đây Hôm nay để hưởng ứng ngày môi trường thế giới thì chúng ta sẽ cùng vào bếp làm ngay một món chay thiệt là ngon nha Let's go Chắc các bạn cũng biết ăn chay sẽ tốt cho môi trường như thế nào rồi đúng không? Mình không cần phải nhắc lại đâu ha Xong rồi nè mọi người ơi đây để đưa gần cho mọi người xem cho rõ hơn nha Hấp dẫn chưa Trời Huyền ngon quá chị ơi Ừ ngon lắm Huyền ơi thì mà sao mày khoái ăn lắm vậy mà có ăn thì cũng mua mì chay mà ăn rồi có biết ăn cái gì á rồi biết cái hạt đó hả phi nhựa nó độc hại rồi nó chui vô người mày vô máu mày kiến thức quan trọng thì không có biết không con thuốc lao sao? em mới đem cho em một cái áo cũ em em đang để trên giường á do là cái tủ nó chật quá rồi em hết chỗ để vô rồi có gì chị dọn giùm em á nha nha chị rồi mai tao dọn mà mày lại đi lấy đồ người ta thải ra mà mặc lại nữa hả

mình mình mình khó phải lại xóa mấy cái bình luận được không chị thôi bây giờ nè mấy cái quần áo đó ai cũng có thể mua được với nhau hết trơn á dạ. để gì mình là bài đính chính tại nó không phải là đáng của đi ừ. rồi mình kiện ngược lại nó cái tội cũng không luôn vậy nha thì đừng có lo ừ. chị thằng này là ai chị của tao rồi đó Đến đây tìm tao đi Ba mặt một lần Rồi mày chỉ nói tiếng lắm Chị, bị hết nó mất tiêu rồi Chúng ta, chị ta, ta biết chỗ rồi Chỗ này được